Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá à, Ngày hôm qua thì là một ngày rất rực rỡ đối với anh em chúng tôi thì, à, Trước hết thì mình cũng xin chúc tất cả những anh em ở trên kênh cũng như là những anh em ở trong nhóm một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ và đầy hạnh phúc anh em nhé à, ờ, Ngày hôm qua thì mình cũng có đẩy cho anh em à, ờ, 3 trận đấu đúng không? À, 4 trận đấu Đấy là trận đấu giữa Arsenal và Tottenham này trận đấu giữa Quito Palace và Chelsea cũng như là trận đấu giữa Inter và Roma. Và tối ngày hôm qua thì mình cũng đã lên trước cho anh em trận đấu uh, derby thành Manchester rồi giữa Manchester City và Manchester United. À, trận đấu này thì đến 8 giờ tối ngày hôm nay mới đá thì chúng ta tổng kết một chút ở trên kênh anh em nhé. Ở trên kênh thì uh, ngày hôm qua ba trận đấu, hai trận đấu ngoại hạng Anh, một trận đấu ở Serie A thì anh em chúng ta bú được hai trận đấu ngoại hạng Anh đúng không? Hai cái tài 2.75 cũng như là 2.5 và chúng ta hỏi kèo đấy là AS Roma được chấp 0.25 cũng như là cái mã kèo xỉu 2.5 thì chúng ta hòa đấy chốt lại thì anh em chúng ta cũng bú được hai cái mã kèo tài của hai cái trận đấu ở ngoại hạng Anh à, đó là ở trên kênh thôi còn ở trong nhóm là sao ở trong nhóm ngày hôm qua thì anh em chúng tôi cũng đã đẩy cho anh em trong nhóm rất nhiều những cái mã kèo buổi chiều thì ờ, cũng đã đẩy cho anh em một cái mã kèo cỏ đúng không anh em chúng ta đã full hai cái mã kèo cỏ rồi đấy tổng kết thì ngày hôm qua anh em chúng tôi đẩy cho mọi người ở trong nhóm 14 mã thì anh em chúng ta chiến thắng được 10 mã đúng là đầu xuôi thì đuôi lọt đầu tháng đã chiến thắng rực rỡ rồi thì một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em ở trong nhóm nhé à, ờ, chúng ta sẽ giữ vững cái tinh thần cũng như là sẽ mong rằng đầu tháng này đầu xuôi thì ờ, cuối tháng chúng ta cũng sẽ gặt hái được rất nhiều những ờ, thành công cũng như là lợi nhuận từ bóng đá anh em nhé. Còn ngày, ngày hôm nay thì mình cũng đã lên trước cho anh em trận đấu giữa uh, Manchester City và Manchester United rồi đúng không? Uh, dạng sáng ngày mai sẽ kết thúc uh, những cái trận đấu cuối cùng của hầu hết tất cả các giải. ở La Liga thì đấy là trận đấu giữa Real Madrid và Osasuna. Ở Serie A thì là Juventus và Bologna và trận đấu ở League One sẽ là Olympic Lyon và Lin. À, mình sẽ làm trận đấu của Real Madrid và Osasuna trước anh em nhé. <clears throat> à, một ngày thì chắc là mình cũng chỉ đẩy cho anh em được à, à, tối đa là hai trận đấu thôi. Vì vậy nếu như anh em nào muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn được lấy được nhiều mã kèo hơn thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele. Mình sẽ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta cùng tham gia với các bet thủ ở trong nhóm của mình nhé và đặc biệt rằng là anh em vào trong nhóm thì anh em cũng không có mất phí phủng gì cả đâu đấy à, anh em chúng ta chỉ giúp đỡ lẫn nhau cũng như là mình cũng nói rồi đấy à, cái việc mà anh em vào trong ờ, nhóm nhận kèo miễn phí thì anh em cũng đạt được một số những điều kiện mà mình đưa ra thì anh em mới vào trong nhóm anh em nhé à, quay trở lại với vấn đề chính là Real Madrid và Osasuna vòng 7 La Liga trận đấu này thì uh, Kiền Kiền Trắng sẽ được thi đấu trên sân nhà Bernabeu. À, đội chủ nhà sẽ tiếp đón Osasuna với đội hình ra sân đấy là 4-3-3, một đội hình khá là quen thuộc, đội hình tấn công. À, bộ ba tấn công của Real trong trận đấu này sẽ có sự sửa lại của Karim Benzema sau chấn thương. À, hỗ trợ cho anh vẫn sẽ là Vinicius và Rodrigo. Và bộ ba tiền vệ sẽ là Toni Kroos, uh, Trameni và Van Vatde. Trận đấu này thì uh, Luka Modric cũng như là Lucas Vazquez thì uh, đang dính chấn thương không thể ra sân anh em nhé. Tuy nhiên thì uh, với màn thể hiện uh, ở đội tuyển quốc gia <clears throat> thì mình nghĩ rằng là Tramini xứng đáng có một suất đá chính trong một trận đấu như thế này. Và uh, bộ tứ hậu vệ của Real Madrid trong trận đấu này sẽ là Mendy này, uh, Filamendi, Nacho Fernandez uh, ờ, Eder và Cavahan và thủ môn số 1 của họ thì vẫn là Thibaut Courtois thôi. Đó. Còn về bên phía đội khách Osasuna, họ sẽ đối đầu với uh, Real Madrid với đội hình thiên về uh, lối chơi phòng ngự phản công. Uh, với đội hình đấy là 4-2-3-1. Trung phong cắm là Budimit, bộ ba hỗ trợ cho anh sẽ là Gomez, Ozon và Garcia. À, trung tâm hàng à, tiền vệ sẽ là Moncayola và Toro. Bộ à, tứ hậu vệ của Osasuna sẽ là Vida, à, David Garcia, à, Unai Garcia và Juan Cruz. À, thủ môn của họ sẽ là Sergio Herrera. À, đội hình của Osasuna trong trận đấu này thì sẽ thiếu vắng đây là Avila, cầu thủ bị cấm chấn thương, à, bị cấm thi đấu. <clears throat> Hiện tại thì uh, Real Madrid đang xếp thứ hai ở trên bảng xếp hạng uh, thua Barcelona đúng một điểm khi mà Barcelona tối ngày hôm qua họ cũng đã có chiến thắng của mình với 1-0 à, ờ, và tất nhiên là thi đấu hơn Real Madrid à, một trận đấu rồi. Còn Osasuna thì đang xếp thứ bảy ở trên bảng xếp hạng. Sau 6 vòng đấu thì Real Madrid họ có 17 bàn thắng cũng như là để lọt lưới 6 bàn còn ờ, Osasuna thì họ ờ, sau 6 vòng đấu họ ghi được 7 bàn và ờ, để thủng lưới tận 5 bàn. Với việc là đang có một phong độ rất là cao cũng như là các công thần thì đã gần như là hồi phục chấn thương cũng như là quay trở lại rồi thì mình nghĩ rằng một chiến thắng cũng là điều dễ hiểu cũng như là dễ dàng của kền kền trắng trước Osasuna thôi đúng không Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải xem một chút về à, những cái mã kèo để anh em chúng ta có thể lựa chọn một cách à, đúng đắn cũng như là những mã kèo dễ ăn nhất để anh em chúng ta có thể đầu tư. À, hiện tại thì mã kèo handicap trên sàn giao dịch châu Á đang là 1.5, Real Madrid chấp 1.5. À, ờ, trên dưới cả trận đang là 2.75. 2.75 anh em nhé Và hiện tại thì tổng góc đang là 9.5 Mình nghĩ rằng uh, uh, ở trên đấu trường cúp C1 uh, ờ, chúng ta cũng phải xét một chút ở Real Madrid đúng không? Vì họ còn phải thi đấu ở rất nhiều những cái đấu trường khác. Uh, ở đấu trường ờ, C1 đấy thì họ đã có hai chiến thắng ở C1 rồi. Hiện tại thì đang uh, chiếm trệ ở vị trí đầu bảng cũng như là đang là đội bóng uh, có thể uh, vào cái vòng uh, loại trực tiếp cao nhất. Đấy, đang chiếm lợi thế rất nhiều. Vì vậy những cái trận đấu uh, Ờ, tiếp theo của Real Madrid chắc chắn là cũng sẽ dễ thở thôi khi mà thật sự mà nói thì vòng bảng của họ cũng không có gì là quá là khó khăn cả những đối thủ như là Shakhtar Donetsk, RB Leipzig hay là Celtic là những đối thủ cũng là dễ chơi với Real Madrid uh, trong uh, cái vòng bảng này thôi đấy và tất nhiên rồi bây giờ chắc chắn rằng là cái việc mà Real Madrid sẽ phải cạnh tranh cũng như là giãn cách cái điểm số ở trên bảng xếp hạng của La Liga. Đấy, đây mới là thời điểm đúng đắn để Real Madrid uh, kiếm điểm này và giãn cách cái điểm số với những cái đối thủ xếp sau đúng không? Vì uh, khi mà Real Madrid đã tiến sâu vào cúp C1 rồi thì họ bắt buộc họ phải tập trung nhiều hơn vào cúp C1. Đó. Với cái kèo mã kèo 1.5 này cũng như là phong độ hiện tại thì chắc chắn mình uh, chúng ta có thể tự tin đi uh, cho mình cái mã kèo đấy là Real Madrid chấp 1.5 anh em nhé. Real chấp 1.5 Osasuna này. Tuy nhiên thì với cái mã trên dưới cả trận hiện tại đang là 2.75 thì mình vẫn không khuyên anh em ờ, đi vào những cái mã kèo này. Vì ờ, như mình cũng đã nói ở những video trước rồi, rất bất lợi cho những người chơi đúng không? Đấy, vì vậy nên là những anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn uh, chơi bóng một cách chuyên nghiệp thì anh em cứ nhắn tin cho mình, mình sẽ hướng dẫn cho anh em đấy và một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như là anh em ở trên kênh nhé ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng rực rỡ với những cái mã kèo mà mình đã đẩy cũng như là các bếp thủ đã đẩy cho anh em ở trong nhóm còn bây giờ thì hẹn gặp anh em vào những video nhận định và soi kèo tiếp theo